Ok, xin chào anh em nha. Hôm qua thì Khải ép cái áo được à, một số ờ. nè. Giờ Khải sẽ ép tiếp tục à, dòng sinh lực và kháng băng nha nè. Tiếp tục dòng sinh lực và kháng băng nha. Thôi à, đi ép à. Không anh em, cái đầu Đi ép cái dòng kháng băng với lại uh, à, phục sinh lực, phục sinh, sinh lực. Em, em, em, em, em, em, em, em, em, Quỳnh à, trừ à, rút là rút 3 F2 á. Rồi. á. Đến khai F2 được trời. F2 cái dòng một hồi F2. Ok anh nha, anh ép đi. Dòng <laughs> một hồi F2 là đẹp, là F1 phục hồi mà đi F1 cái quan trọng đi F1 sao được. Đấy, đi bỏ đi anh, bỏ đi. Rồi, lại. Lại. Hiện 2 rồi tôi vô lái rường. F áo à. 30 trời. 30 sau này tôi đi liên đấu tôi ờ, tăng thanh năm do 40 rồi giao đây cho em em ép cho nè đủ xảy chạy khổ này à, thầy nghĩa ơi buồn quá thầy nghĩa ơi tôi bỏ hai đi không gì đâu tiếc ghê tiếc, đúng không nếp mình mình mình tiếc em ép một à. lấy lấy lấy lấy không cách sáu thì nó hơi nghi nghi thôi đủ má gạo mày á buồn làm chi em, em ơi, ơi. à, ép cho người ta lên nếp cho mình là gớt rồi tôi khải vô dòng sinh lực để vô kháng băng nè lên lên kháng băng rồi mà lên đã lên kháng băng rồi mà còn cái gì nghĩa nghĩa nghĩa nghĩa có lam thị tinh hay lục bán anh với nghe em không có anh ơi có đục tham dữ người ta à, không có em để em ép phòng em để em ép sát sơn vật lý mà không có được <coughs> thật xấu à, sinh lực auto auto lên bốn mẹ mình phải lấy lấy ờ, bốn năm viên ép cho à rồi rồi nút Evan lấy nút Evan đó nút cái vịnh rồi dòng sinh lực này nam vô dòng sinh lực này nam em. Vô vô vô này, vô dân xe của bảo anh ấy đúng, nút nút vào dân xe bảo anh ấy. Đây, sinh lực trực xấu, tinh một. Lúc mới ạc kia bỏ uống. Vô dòng xe bảo anh á. Uống gì có ạc gờ lon nút thiên thiếu tiền à. Ủa cái gì đó vậy Khải? Áo thổ này em, bị anh áo thổ này em. Anh nói anh đau lòng. Anh chờ cái áo đó sao mà anh ghép mà. Đau lòng à khải chào tăng cước là khải ép đúng không không không phải à. rớt mà ép theo kiểu kia thì công nhận rẻ hơn nhưng mà cái dân phục hồi nãy khải định nói là lên cao một chút mà đi đóng hiện tinh một là hơi sai sách rồi sai sách thiệt hiện tinh một nghĩ sao phục hồi đi hiện tinh một đâu ờ, cái dòng phục hồi dòng chợ dòng dòng cần thiết nhất mà cần thiết nhất của áo mà đi hiện một hồi nãy phải để cho ông tăng nhồi thêm hai bình viên lên bốn mươi xì mày không cho tao nhồi trời ơi hút viên tao nhóc mà 195 rồi tiếp tục dòng kháng băng này kháng băng bữa ghẹ sao ghẹ ít đúp lại dòng cái băng này bữa kìa căn băng à ừ thì đó căn băng một một vậy lục ờ, ok một dương lục nam bình ok rút một đập hai rút một đập hai đúng không hiện ờ, tinh hai hiện tinh hai hiện tinh hai ấy là rút rút hiện tinh một đập hiện tinh hai ừ ờ ok đi kiếm cái phôi nữa rồi đại cái áo lên căn bằng mắt ộp luôn nè. rút hiện tinh hai luôn cũng được không có hiện tinh nè không có hiện tinh nè cho có nó làm gì Vô, Vô, rồi, rồi, rồi, mới mới cái dòng đấy là còn thiết á là mình ba được tiếp. không anh tân hả thắng ba được không không hiện ba khó lắm ai có hiện hai ông mua hai cục hiện tinh hai em ơi hả giờ đạo đâu ra trang sức đây chợ hiện tinh hai nói chung làm làm phòng chắc xấu được mà ghẹ đúng không rồi gì ừ, phòng chắc xấu là được làm, chắc xấu là được, được nên nay rút thì nay rút thì tên một nay thêm muốn viên vô rút ờ, thêm ờ, hai mình luôn vô nữa thành bốn bình bốn bình cũng viên thành một chắc số gì đâu ừ bốn bình cũng viên <laughs> chung là hồi hút... khẩu khăn bằng 25 nè bán trăm vạn nè hả đâu dùng hai hả 25 đâu ờ, có một ống một không anh cần ẩn hai anh cần ẩn một mua tầm khoảng hai ba chục vạn thôi đúng rồi ẩn một ẩn hai rẻ thôi được rồi dạo rồi đi dạo tiền cái phôi đã anh nghĩa okay. rồi đi hút đi hút ờ, phạm chất xấu là được nè phạm chất xấu là ok nha ai có bao tay mọc nữ không anh em ơi thấy không đủ má đây nè đừng có tiếc cúc viên đừng tiếc cúc viên đúng rồi đừng có tiếc cúc viên má nó thiếu một hai bình nó đéo lên Thật, hồi nãy lúc trước là để bốn bình là 188 không để năm ừ. bình là lên 200 luôn gặt đây ẩn hai thổ 21 hai mốt ok chưa vô nghĩa nó với nghĩa được anh duyên này anh ép cái áo luôn em một viên một thôi còn chốt xấu nè năm trăm bốn mươi một mình cần thí tinh không nhỉ? mình trăm bốn mươi hả ừ ép ẩn một hả ẩn một thì đơn giản nói chung cái ẩn một mà không phòng không không phải phòng lũ không phải phòng thủ thì nó đơn giản thôi rồi tiếp tục được áo vô khống băng nhà nam hiện tinh hai cách sẵn rồi nè đó phôi xấu nè sao em chim lên chứ lái nãy vô mà có like đâu à, đâu nhảy phần mất like động nào nhảy phần mất like rồi trời ơi mới mới động lên nè trời ơi có làm chậm ấn à, một không cho anh à, thịnh thấy thấy là chưa làm chậm 40 ấn một này đó bài hợp lý ờ, thấy là giờ nè lên nè lên nè thầy nói phụ thủ ờ, lý ẩn hai nó mới dễ lên ẩn hai mới dễ lên bao tay đai lưng còn nó nói ẩn một á đây ẩn một là cứ dài cứ theo cứ theo theo này mà mà bị nha em phẩm chất 8 đó em cứ nếu mà anh em nãy ăn một thì cứ bao tay đai lưng này auto như anh bảo đảm luôn chết cái phôi thịnh tao là test một lần rồi nhiêu viên anh phải full thì tên em sáu viên dạ hả hay viên phẩm chất tám hai phút viên tám thị tinh quên sáu thị tinh hiện tinh ba tẹp qua qua qua qua tương dương đi anh qua đó dương đi. đừng nên ép dòng một bao tay nha dòng một bao tay với đai lưng đừng nên nha anh nói thiệt đồ này thiếu ờ, thiếu thị tinh quá anh okay, Evan okay. này em ơi anh Evan lấy thị tinh này đó, bên này ít Qua xíu xíu anh đi tiền đưa đưa tiền hơn một ít sau nha Ok anh cái đó dễ rồi Nhặt này nhặt này. nhặt Ừ Con trăm rưỡi cái rồi Cảm ơn nha hơn? Không có chị Tôi cấp ờ, lên luôn cái ờ, áo cái cái nón bên đó Phô đây nè chạy qua lái nè Thành đô đông Lên luôn cái áo ờ, kháng băng này nọ nha anh em chiều này lần Nên... áo nữa tối thiên tử ép lên đảo trời ơi ai chịu à, nổi dạ anh em lên đồ táo cũ như cố gắng tối lên tối thiên tử anh em ơi bây mới nói nên mới cần cái đôi giày của thằng thịnh cái này đôi giày đó mà mà, mà khải ơi tính ra đủ mé lên đồ tím ngon hơn đánh boss ra đồ xanh á <laughs> ừ <laughs> nó là đâu, lên đảo lên một lần luôn mà sáng lên đảo lên một lần luôn mà mấy giày ngon có giày nhỏ này có giày nhỏ này anh em nào lái không ta lấy rồi bán cho lấy hai cọc đôi giày thủy không anh em ơi để, để đổi đổi đổi ờ, À, đợi ép Evan của anh em em Ok anh em, quốc Evan anh em ơi, lầm thấy tân rồi, chúng ta này muốn ép mà không có thấy tân em. <laughs> Nên là họ đồ phải anh Evan. Đây. Nghìn xu này. Rồi ép này. Thường hạng này. Nghìn cái này, ok chưa? Rồi dứt. vô này mà kiếm phục viên thì tình các kiểu nè nó lên thực dương này hay đông điều khác một bình phục viên tầm này có tiền nha nam phục viên tầm này có tiền nha nam đến bài boss Không, cấp lại cờ lon luôn Tử <clears throat> cái tên này Đó, ok man kiếm tầm chục viên thì tin là ok nè chục viên thì tin là ok <clears throat> chục viên thì tin là ok luôn rồi đổ máu gì cái này anh em ơi Ờ, ừ, độ máu ấy giận rồi anh nghe mình kiếm thì tên nè hồi xưa hồi xưa ờ. độ má vàng có ba trăm ờ, ba trăm mấy uh, chỉ ba trăm mấy chỉ đúng rồi đủ mới đổ máu anh em à kiếm thì tên anh em ơi kiếm thì tên anh em ơi nhiều áo nhiều áo mát của em này bán ra tầm được bao nhiêu nay à nói chung cái áo em em, em ép cái ba bốn kim mà giá là 5 kim đây cho 5 kim này bán vẫn đẹp bán vẫn lời mà bán chơi đã ép ra đỡ xài đến rất là rẻ sau này mình ừ bán làm gì trừ khi giờ thằng nào ông nào đặt hàng em á đặt đặt hàng em á thì em em thu em, em ép em lời một hai kim thì được cái đừng có bán tự nhiên ép đợi đợi dành xài mà bán làm gì từ nha hiện một đúng không được có mới không trong ban cứ inbox hỏi này hỏi thì em cứ hỏi là cái kêu chuẩn bị này nọ đây em ép giùm cho chứ còn bán sao bán được bán rồi mày bán rồi còn gì nữa ra thở thức nữa mà bán chết mẹ hai viên thiệt tinh cho cho mua lộn rồi à dạ. một cây kim ủa à, đúng rồi ẩn một cây kim ra đủ be cá rồi nè à, nút thủy năm dòng nào có có ép ta thiệt tinh nữa này đó kiếm thiệt tinh ép anh em ơi nóng nữ không Lần này anh ờ, hơn không? Điều gì đi Đai lưng thủy nè Có Đai lưng thủy thì có anh bao lực tay thôi thì cứ cứ cứ, cứ có vậy anh em bóp reo lên rồi anh em ai, ai cần ép thì, thì có luôn con thiên nhãn à, định bài quá thịnh nó bán trăm rưỡi thu mua được mày à, được, xịt mẹ đủ mày xịt mẹ cái dòng phục hồi ra à, phải luôn tay nữ mọc dày thủy alo nghĩa hai là bài dạ. boss nè ờ. tay nữ đủ mà cái dòng phục hồi quan trọng nhất mà xịt mẹ là thấy cái nghĩa gần dây nghĩa gần dây anh anh mở anh lưu ra này đó nè nghĩa nãy ờ, mọc ok đấy đấy thấy thấy tầng tầng ép kim dòng phục hồi là xịt rồi không ờ thì thật mà nãy xịt đó kim dưới thổ rồi chứ thì bắt đầu ép mẹ rồi lỡ bài bị kiếp đủ mà toàn ngủ độc không mình mới mình lỡ bài bị kiếp toàn ngủ độc không chuyện hai đây đây có có anh có nè nè nè nè nè anh đâu luôn này đây từ từ quan lại anh đứng đâu rồi nè bài bot này cái áo kia ờ, mù nhiều đủ áo áo áo sổ <laughs> Rồi ờ, ok Tim lăn mặt cũng được, đủ mẹ, đâu có sợ Xe mang đợi ờ, tạm thì được mua làm gì ờ, Xe thôi, xe mua chứ giờ anh em lỗ chấp nhận thôi chứ giờ ép rem mà dòng mấy cái dòng rác đó được Được rồi, nhớ Mua áo 30 làm gì Xe mang Xe mang Ừ Ờ Đổi lẩu quyền tinh đi Đổi quyền tinh đi thuyền tinh, thuyền tinh vậy ép vui em quá thuyền tinh giờ nó căng lắm anh Vậy thôi cái giờ mà mà anh nó Đồ thì tao mới có ba cục người ta Tin mới ba cục người ta Đồ thiếu thì tin quá anh mà thì tin ít dữ anh em <clears throat> bốn cục ba cục thì tin vậy Hỏi lợi lỗ nè mày Đặc biệt này 500 xu này Thường 200 này Thường 200 này Thường 200 này thường 200 nè thường 200 một lần và boss khá là nhiều nha được 8 cái thường Ồ, oh, 8 cái thường làm ca xấu rồi cái này 521 ừ. lời nha này không lỗi nha năm 221 3 viên tinh hồng 300 đến 2k4 2k4 3 viên thì tinh này 800 xu ở đây 760 xu ở đây 3 kim rồi nè 3 kim rồi còn lại 100 cá là cố gắng tìm được gì tìm nha đó hiện tại em này 4 kim bên này 4 kim rồi bỏ hết điều ra đây cho tính tinh hồng cái này vứt này rồi tự nhiên là mình này, ăn nhựa tiếp là hám ngũ động ok tiếp tục một con ngựa ủa sao được con ngựa vậy bắt đầu là sao bán được một nghìn cá rồi à à con này được một nghìn cá rồi nè cục hỗn binh đủ xanh rồi được con chiếu dạ chiếu dạ chiếu giả ok quanh con xích thối chứ còn dùng 100 cái ai được ít đồ họ cũng được anh em dùng trong cái anh người khác đó nói chung là bỏ bỏ hết bốn kim thì úp cấp được cho xe rồi được ít đồ nè rồi đi ép cái áo thôi anh em ơi quay lại ép cái áo nha mọi người quay lại ép áo không nào đó anh em chờ đợi lâu nha yên này đó, đó. quy tập này rồi quay ép áo này đưa áo lên ờ, khăn băng này mà rồi ok đánh ở đâu thì đánh đâu gì vô vô vô vô áo nè em ơi vô áo nè em ơi anh em đi đánh láng rồi xong Evan à. vô áo đủ đủ ta thấy đánh như hồi táo đánh đánh nó dễ rè đồ hơn á thì nó dòng không bằng sao em diện tên hai một diện lục diện tên hai một diện lục thôi ạ à? một diện lam hay lục ừ làm làm lục viên cũng được một viên thôi hả bỏ mày ờ, hai viên bỏ mày hai viên tử đi là <clears throat> rút à là rút hay là khảm khảm giờ khảm phòng chất xấu mà một viên thôi viên đủ mà đéo lên làm tiết chết luôn không nội hả viên thứ hai tên hai đây phòng chất xấu đây một viên ném mình một viên ghê chưa đủ ném mình một viên một viên tử ném mình một viên viên tử hả viên lam đéo có làm làm hả à? à làm rồi đồ mà trên nói chung là mình không mạo nhiều mà trên 25 là được thôi bỏ mẹ tao thêm hai cầu phóng viên đi tiếc mẹ rồi, dạ, rồi vô dạ, nhanh em tiếc gì mà tiếc mình không có tiếc nè mình là chơi dạ, chắc cứu không có tiếc đồ thiếu tiền không nè đồ mày canh dữ ta lại anh em áo này áo chuẩn đẹp chưa hình tinh hai này kiếm áo mắt độc nhân ghẹ coi đó phúc duyên bảy phúc duyên luôn hồi bữa ghẹ bỏ mấy mình phúc duyên em à, Ủa em bỏ năm bình phúc duyên như mấy ok mà năm bình tao năm bình luôn ghê chưa ừ còn được xấu luôn hả thôi đéo tao thì chơi xấu mà tao chơi chắc à đâu phải. <laughs> chơi chắc là đầu tháng ghẹ thấy nghi nghi hiểm quá hai bốn 20 đó cũng được đủ thôi đủ dạ. má nó đen nó ra 20 cũng được anh em tiếp tục là dòng nội lực này má thêm một viên thị tinh mà không ăn thua hết chưa rồi mà thêm nói vậy chứ mà thêm theo cái công thức nó lại dở dở lên hơn à, mà thêm hơn. vô nó lại dở rồi dở giờ là đi rút uh, đi rút đi rút uh, ờ, 2 thả 4 rút 2 thả 4 giờ là ok rồi rút 2 thả 2 thôi dòng sinh lực đấy mà à, dòng uh, nội lực mà. nội lực cuối cùng đi tìm dòng nội lực hả à? đi tìm dòng động lực à? Hay, lúc này nè tiền vàng quá chữ rồi đúng rồi tốn mới tiền vàng rồi hiện tinh nữa rồi ơi má một lần em mất năm 50 vàng á má tưởng đầu ít năm 50 vàng luôn ạ à. đâu đâu đâu ghế này ghế rồi vô phôi cuối cùng áo anh em ơi vô áo anh em ơi ok vô áo rồi ờ, hiện ba nữa là ghê cũng được nhớ nhớ ghê trời đỡ cho tích cái áo này scandal đồ ngay cái kéo kịp giữ người ta hiện ba ơi dạ em khác đúng rồi mình ép chủ quá sập phương nè đủ mấy cái đài cái cái cái, cái giờ kiếm cái đài phòng thủ ngon gì không đó anh không biết nữa em ơi à giờ dòng cuối hiện ba à hiện ba là cái nào ta mình có như ta đủ hai chín ờ, mười lăm hiện ba đây rồi ok rút hiện ba nè lấy nè lấy nè tinh một nè từ từ vật phẩm đâu đây đồ đây hiện ba nội lực này hiện tinh này ờ, hiện ba này hai phút viên này đồ má dòng cuối này chắc ép dòng sinh lực cho nó trâu quá vô cái áo vô cái áo anh em ơi ok là khải sẽ lấy cái hiệp hội nội lực 119 lấy hiện tinh một hiện này hiện ba này ba phúc duyên phẩm chất xấu là ok nha nè năm trời phòng năm hiện năm phải bù thêm uh, thủy tinh rồi nó phòng chất năm rồi cùng sân rồi cố gắng thôi em ơi kiểu này phải bù thêm viên phúc viên quay bù viên thứ tự thì tính này cũng nằm hơi hơi thấp làm sao cái này áo này ép trải nghiệm nè tầm này thì sinh lực nội lực tầm này là đánh chán rồi nè đánh chán rồi nè bù nó nhưng tự thì tinh cũng được nè tên <clears throat> một rồi nó lực trên trăm bảy trăm tám mà được <clears throat> phụ nữ áo ngay, lên đảo ok rồi ok nói chung là sau video lên cái nón thì khả năng lên được cái áo như nè đây nè đó nón mát này, áo này uh, mít cái dòng khăn băng nè nói chung là anh em thấy ép cũng biết rồi nói chung vừa ép vừa test nè nên là sau này nếu mà ép lại thì mình sẽ xem lại video này mình sẽ nâng cấp thêm hiền tinh hoặc là phúc duyên hay này nọ đó để nó đẩy thêm lên một chút nữa ok nha anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi đó, ok nói chung là tầm này ép được áo này thì khá tương đối 80 phần trăm là ok anh em ơi so với sơ bộ hiện tại thì áo này nó phải đẹp hơn áo khải gấp mấy lần anh em ok chưa rồi ok anh em xem cho một like chia sẻ nha